đây là nội thất của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và cho các bạn xem ngoại thất cũng như test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem đây bếp này có mặt men đây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 giờ tôi sẽ bật bật bếp lên cho các bạn xem đây bếp có hộp nướng hộp nướng cũng nó mâm mâm nướng và vị nướng được làm bằng inox cao cấp đây lượng trái xanh đẹp bây giờ tôi sẽ thử cái chức năng an toàn đầu tiên của bếp là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn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 nếu các bạn mà có sử dụng những loại nồi có đáy mỏng quá thì nhiệt độ của nó sẽ có thể bị dễ dễ bị tản đi gió thổi làm cho đáy nồi nguội đi á bếp sẽ không có khóa ga được do quay cảm biến không cảm nhận được cái nhiệt độ nó yêu cầu ở bên phía dưới phía bên dưới đáy nồi bếp này á, là bếp ga của dành đôi bếp này á, là bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa nhật nên chắc chắn nó sẽ hao pin hơn bếp ga của những bếp sản xuất ở thị trường của Việt Nam tại vì các bạn để ý á, khi mà chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa theo như thế này nè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 thì một bình ga giá 320 ngàn thì chúng ta sử dụng được khoảng từ 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi tính ra trung bình một tháng chúng ta sử dụng chưa tới 150 ngàn tiền ga vì bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn à, mua những loại pin thông thường ở ngoài thị trường để sử dụng á, như là pin con ó, pin con thỏ như thế này nhưng loại pin này rất là rẻ thôi giá của nó từng tầm 15 đến 20 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin có giá mắc hơn chút xíu như là Panasonic, Toshiba, Maxell giá của nó là khoảng từ 30 cho đến 40 ngàn một cặp các bạn cũng có thể sử dụng được khoảng từ 4 đến 5 tuần mà thôi rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này để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 cái đó là do bếp nó thiết kế như vậy khi mà nó đặt khi mà cái cái đáy nồi que cảm biến nó cảm nhận được đạt đến khoảng chừng hơn 200 độ thì sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa như thế này để tiết kiệm ga cho chúng ta không có tăng chỉnh lớn lên được nữa bếp bên phải của tôi đã khóa ga nè kèm theo một tiếng bếp khi đạt đến nhiệt độ cần thiết đấy nhiệt độ của nó khi khóa ga là rơi vào khoảng 275 độ đây bếp khóa ga bếp bên phải cũng khóa ga luôn được công tắc vẫn còn đang mở thực hiện tính năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi thành công thì các bạn cũng lưu ý á, bếp nó ở vị trí khác nhau nó cũng có nhiệt độ và thời gian khóa ga của nó cũng sẽ khác nhau một chút xíu nha thì để sử dụng pin sạc các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp này nó sử dụng một cặp pin đại như thế này hộp pin của nó như các bạn thấy thì cũng nó cũng hình dài nên một viên pin sạc này nè nó ngắn thôi nó không có lắp vừa vào được để tăng chiều dài cho nó phù hợp chúng tôi có kèm thêm một thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên sau đó chúng ta móc vào một cái lỗ pin đó khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là cực âm nè cực ư dương có một cái lỗ nhỏ các bạn móc con móc cái lò xo vào như thế này Dạ. phải móc lò xo vào như thế này cố định lại như thế này nè sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nó có sẵn hai cái ký tự ở phía bên trong dấu trừ và dấu cộng dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài nó sẽ tương ứng với hai cực của pin các bạn lắp vào đúng như vậy để một đầu của lò xo nó tiếp xúc với miếng thép của hộp pin đây các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng cực tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á, thì bên bếp nó sẽ không có hoạt động được và nếu các bạn để lâu ngày thì nó sẽ làm hỏng luôn cái pin pin sạc đây bếp bếp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này nè tức là nó còn nhiều và nó yếu nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin khi nó sắp hết pin chúng ta nên cắm sạc vào bên phía tay trái thì làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây chờ sạc rồi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 đồ chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật của bếp rẻ hơn khuyến mãi cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên khắp toàn quốc nếu mà quý khách đang xem video clip này mà các bạn muốn ờ, đây các bạn nhé cái bạn giá để đây hai triệu sáu để dư ờ, vô đối với cái sản phẩm bếp ga này ấy, thì chúng tôi sẽ bán cho các bạn với giá là 2,6 triệu 2,5 thôi 2,5 triệu và bếp này sẽ được bảo hành trong vòng một năm nha các bạn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 cục sạc thì chúng ta cắm cắm trực tiếp vào cái ổ cắm hẹn giờ ổ cắm hẹn giờ này nó cho phép các bạn hẹn giờ tối đa được là 90 phút và tối thiểu là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất thôi là một phút để thử chức năng hẹn giờ một phút đây sau đó các bạn bật bếp lên bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa sau khi hết hết, giờ cái thiết bị này nó sẽ ờ, ngắt điện bếp sẽ khóa ra các bạn có thể sử dụng nó để nấu nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước thời gian chính của nó được